Paul Trim USA High-End Equipment Training Cẩm năng hướng dẫn tập luyện từ A tới Z tại THOL Trim Center Sau lưng tôi là PA Series Yo! Đây, đây là một chiếc máy mà gọi là tập thì đơn giản lắm Mà tiền thì nó cũng không rẻ chút nào Cũng trong ngoài luôn mà mấy cái máy kia tập thì còn được phụ này phụ kia bonus này nọ kiểu còn cái máy này chỉ tập được một tính năng duy nhất đó là diff diff thì tại sao Duy Nguyễn dám bỏ một số tiền lớn ra để mua cái máy nó chỉ thực hiện được một tính năng tại vì đây là deep BPA deep là những cái dòng những, bạn thấy không tất cả những phòng gym khác Duy Nguyễn không bao giờ mua cái máy deep cả. không bao giờ mua cái máy deep dòng rồi xin lỗi các bạn máy deep dòng pro performance đốt tiền không làm khí gì hết trời á đã nói về deep thì lên deep leverage deep luôn còn deep trên cái máy đó đốt tiền nhưng mà cái này thì nó không đốt cái này nó có một cái trải nghiệm khác mà deep sâu hơn vô hơn phê hơn đó rất thích hợp để cắt cơ để giảm mỡ để cho người mới để cho phụ nữ để cho những người giám đốc như vậy tập nó ăn tiền ở cái ghế á cái ghế nó di chuyển đường cong sinh học làm cho quỹ đạo cái răng của tay sau mà nó nhiều hơn răng tay sau mình nhiều hơn do đó để deep trên cái máy PA này nè là nó là cái phần nó khác biệt so với cái máy Performance Performance là Duy không mua deep. chắc chắn với bạn luôn không bao giờ mua bỏ tiền ra mua cái Performance mà deep làm gì cả nhưng mà lỡ mà dư tiền quá thì nó nó nằm ngoài một định luật nha các bạn tại vì biết sao giờ tiền á mình tiền thì dư covid thì không có gì đầu tư hết mà phòng nó còn trống thì lúc đó nó nằm ngoài một định luật còn định luật mà dưới nó là tính chất hợp lý tính chất mà gọi là mình mình mua bán mà mình làm ăn mình đầu tư phải suy nghĩ á giờ là tập thiệt ok khi tập thiệt nó phải có chiêu rồi nhìn cái điều mà tôi muốn dạy các bạn á nè kinh nghiệm giang hồ quan trọng lắm mấy bạn Thấy không một hai ba vô Yeah. là phải vậy nó mới an toàn nha ra tạ bạn phải nhớ tôi chiêu gặp người xuống đưa lên nhẹ quá lên tạ tiếp cái lợi thế chúng ta là rút ngắn cái cường độ nghỉ giữa set rất là nhiều nên cái cường độ chúng ta sẽ trở nên cao hơn chúng ta tập luyện trở nên hiệu quả hơn đó, nên không hẳn là các bạn tập lâu năm rồi các bạn không tập những cái máy này tầm bậy rất là tầm bậy cái máy này nó cũng phải phối hợp với tổng thể của phòng gym nó có những cái gì cái gì mỗi cái nó có một cái ưu điểm một cái khuyết điểm chúng ta cần phải có lịch cho à tuần này tập cái gì tháng này tập cái gì cả năm luôn nửa năm luôn chúng ta phải tập như vậy đó cái cái lịch chúng ta nó mới nó mới đa dạng và cái nhóm cơ chúng ta nó nó được sẽ nó sẽ được tác động tốt hơn rất là nhiều so với các bạn có một cái lịch mà cứ tuần này cũng vậy tuần kia cũng vậy cũng cái máy này cũng bài này cũng bức tạ này cũng đẩy hoài thử full cây cái có nổi không mà test máy thôi nha không nổi đừng cười nha ba thì cái máy này nó nó nó cơ chế xuống tạ nó khó lắm chứ anh Duy Nguyễn là coi như điếp cũng có số có má trên giang hồ chứ không phải dẫn đâu nhưng mà có một cái á cái máy này lạ quá mà mình á thì cái tập mà em tập nặng quá anh phá đồ tập nặng quá làm như khùng nhập hay gì sao bạn cứ la hú hú hú hú hú mà không làm cái đồng kia kìa một trải nghiệm đáng nhớ trong đời chưa bao giờ tao làm như vậy hết anh đi qua mỹ anh không dám phá máy này nghe anh sợ nó thấy anh nó chửi anh quỷ đi qua mỹ anh tập nửa cây trời đất cơ mình bỏ anh trong ngoài cái mình mua cái máy này mình tập nó đã máy vụ dũng khúc à. À. À. À. Uh. phê quá nó phun cây nha đẩy dưới trước đà đẩy dưới cái tay nào, không tám tính tập luôn mà tập không nổi vô quá mà em vô căng quá phải nghỉ chút xíu nghỉ một phút tiếp tục ngược, ngược ngang nó đầu tiên là phải xuống xuống một cái vậy xong mới chỉnh ngang được vừa rung tay cái tay chúng ta phải ờ, ờ, ờ, còn tròn đó khó lắm mấy em cái bài này gì đó bên bình tân là tụi em phải chơi cái máy mà nhỏ nhỏ đó cái máy là small cái máy small cable crossover đó cũng để đẩy giống này đó nhưng mà nó không vô được bản này cái tay cầm nó gần hơn thì nó vô hơn drop set 20% phần trăm up mười tám sáu chết bà hơi bị hố mười nặng quá <laughs> Nhìn lại mới thấy mười nặng quá Sao không nổi chứ Về thẳng tám Wow, wow, wow Không biết còn duy trì được 6 rep không nữa chứ đừng Mỏi quá Hai Chưa xong Mỏi sáu sáu sáu đúng sáu nha không ăn gian nha tập duy làm nổi bỏ không gì ngại ngùng cả duy không dạng gian tạ ý nói hay nói khác là tập không được chết gồng tay nổi luôn trời nổi quá Bye.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 Wow! Wow! Wow! hai em m Haprack đẳng cấp thế giới Đây, đây, đây, đây. Ba, ba, Ah!